2 năm về trước lúc trong thời gian Covid á Phụ mà bị khô để im được luôn, nhưng mà vừa thay lại lắc cái hình mình nằm luôn Lúc lên video nằm luôn Ghê cầm đi, không quay gì đâu quay Không đây cái đi, đi, đi, đi, đi gặp, Rồi sẵn ngồi đây đông nè Có cơ hội muốn hỏi gì cứ hỏi Sư phụ ơi <laughs> Bác Tiên á, Bác Tiên là ở, ở tầng trời số mấy hả? Tất cả các tầng luôn Bắc Tiên á, đi xuống thế gian, mình hiện giờ Bắc Tiên cũng đang với thế gian. à, Bắc Tiên cũng có à, những à, những cái xác của Bắc Tiên có lúc cần vô xác để mà nói chuyện được cần Bắc Tiên là có thật có thật à. <laughs> con mê coi phim Bắc Tiên đó mà con không biết có thật hay không thôi thôi đời thiên cũng có thật luôn á tôn ngộ không có thiệt đó con ừ con tưởng là huyền thoại á có à, không biết à, mấy con nhện á mà thành ra lãnh chúa nữ lãnh chúa cũng thiệt luôn á tưởng đâu cái bộ phim đó người ta viết ra là một trong cốt truyện dạy à, về Phật pháp có thiệt á ta ngày đường tăng là thật của đời thật cách khoảng đây năm sáu trăm mấy đi từ đời nhà đường đi qua bên Ấn Độ để thỉnh kinh là thật rồi nhưng trong vô vi á là tại thiên ta mất giới chưa bắt giới mấy cái đó cũng là thật nhưng mà trong vô hình cũng giống như phụ ngọn mình nhưng mà có mấy ông rồng nè đầy hết kìa ổng đó nó kìa thấy đầu ổng không với cái chân ổng không Để chân đó. đó đó ngay đó đó đó bạn thấy đó hai cái sừng á mắt á chụp lên đi là thật nhưng mà không phải là mang thân người khó lắm à, cũng phải giống như người cũng như có từng có nhiều kiếp sư phụ cũng đầu thai thành con à, nai con này con kia thì nai nó mới dẫn nai nó mới chạy lẹ kiểu nai mới ăn cỏ như nai chứ giờ ăn cơm kiểu mình nói tiếng nai nái sợ làm sao thì thì mình muốn giúp cái loại giống dân gì mình phải làm giống như vậy giờ muốn nói tiếng việt thì hồi đầu thai thành người việt nhưng mà ở những cái thành tinh khác á sư phụ là người ế lên đó à, nó không có giống thân người này mấy vị nói tại vì một người chiếc thân được rất là nhiều người mỗi một nơi nó thích ứng nó mỗi một cái chỗ đó đứng ở vòng vòng để ngồi <laughs> cho cho nên tất cả đều là thật và những người mà làm sao nghĩ là giết được cái chuyện đó giống giờ sư phụ có thể giết biết bao nhiêu chuyện cõi thần tiên trên trời đúng không thì cái người mà thời xưa viết uh, chuyện uh, uh, tời thiên đại thánh rồi đó dạ, là uh, là là ông cũng có cái điển dạ. chỉ có những người có điển mới có trí tuệ siêu phàm dạ. mới viết xuống chứ người thường làm sao mà hiểu được mấy cái đó ừ. cũng giống như có một chuyện uh, cũng là tời thiên đại thánh thì tất ừ. cả các chư Phật Phật thích ca này nọ là chầu thượng đế chầu cha đó thì là là mấy vị mới biết cha là lớn nhất chỉ có mấy mấy thời nay đại thừa mới không hiểu cha là ai là gì à, thời mạt pháp kinh pháp phật diệt tận nó ma quỷ nó muốn uh, tất cả ờ, thời nay nó làm hư đạo phật nó kéo nhiều người đi theo ma quỷ nhiều thì nó thắng chừng đó thì nó ngược lại nó phải nói là không có cha đúng không còn cha mẹ là thượng cha trời mẹ đất là có thật là hiện hữu mà cai quản tất cả ba 36 tầng trời cai cõi trời cõi người và cõi nước thủy cung không gian đất và thủy cung là do thượng đế cai quản nhưng mà, mà, mà, mà bên ờ, tà họ không có nói mà thưa sư phụ sao trong kinh bởi vì họ mới bây giờ bao nhiêu chiêu trò của Việt Nam nói bác hồ là Phật nó chị bây giờ nói tổng thống à, Venezuela là thằng Monero hay là tổng thống Trump cái danh từ thôi nhưng mà khi họ cố tình méo mó kinh điển đó thì họ nói ông thích đề hoàng nhân là là cha không phải cha là cao hơn thích đề hoàng nhân tức là một ông vua trời nhỏ thôi ở trên trời á có biết bao nhiêu vua trời một cái danh từ thôi mà tổng thống thôi cho nên thù đã điểm tránh lời rồi cái danh từ của của cái tờ trời mà trong kinh lăng thích đại bằng nghe đó là một ông vua trời nhỏ vua trời nhỏ dĩ nhiên hầu cập rồi cũng giống như giờ ông tổng thống mà ông đi uh, xuống uh, cali xuống đây thống đốc này thì thống đốc này cũng là vua vua của tiểu bang này bao nhiêu kinh điển sai nhiều bây giờ các cái gì không có chấp nhận những cái uh, ma mị những cái uh, gạt dân gạt súng tăng bây giờ mấy con nhìn lại đi có biết bao nhiêu người chạy ra thầy nò thầy này cái cô kia ba bốn chục năm trời gia đình nó tan nát ngồi thiền gì mà chùm cho mền xuống không có kiểu giờ con ngồi giữa trời nè cứ thiền với cái vụ ấn ta mũi dùng thiên ờ, mắt ở đây nhìn nó mũi đây hỏi là cứ mệt là cứ ngồi ha à, rảnh là rủ con chồng rủ con vào cái bên đó đi picnic cũng ngồi đi trong tiệm neo cũng ngồi không có lý do gì mà à, bắt tam muội là để mình cái này á là khi mình ngồi giữa trời giữa rừng giữa ờ, nghĩa địa à, mấy cái dông linh nó không có đến dẫn họ cũng tới họ kiều kiều mình thôi tại khi mình ngồi á thì nó cũng như cái điện thoại mình ghim vô tường là chặt pin tại vì cái sinh sống phải thẳng nha tại vì mấy cái luân xa nằm cái sinh sống á nó phải thẳng thì mấy con á có bao nhiêu sầu não cũng sẽ tự động hết á thì cái này là cái căn bản để về trời chứ không phải đà phật di đà phật là tâm bất loạn là được giảng sanh biến loạn thì có rối loạn thì càng khó luôn còn theo họ thiên thì ngồi thiền là chính nhưng mà đọc kinh để cho mình thay trí thì là cũng cần đọc à, đi phải song song chứ không có đi một thứ và cái tiêu chuẩn mà về trời á, không phải là giảng sanh rồi thoát luân hồi sinh tử rồi à, à không có xuống trái đất nữa mình còn tham cả hơn nửa đời mình mà làm bao nhiêu chuyện ác ra trường được năm 10 năm cái mình à, đi theo uh, mấy mấy thầy mà người dân mà nói là có giảng sanh đó là cứ giống như là là con thỏ mà chạy theo củ cà rốt được cột cọng dây chạy hoài ông tới không bao giờ có còn họ thiên là phải thay đổi thay đổi từ dây từ khác từ mỗi thời à, mình bước ra đường thì mình gặp Ờ, người nào người thấp người cao mỹ đen mới chắc mình phải cười họ cười ba lần một ngày làm họ ba người cười thì là mình là họ thiên rồi ngồi thiền đọc kinh rồi khi mình vũa neo mình cũng phải thật tâm mình vũa mình đừng nghĩ là vũa tiền vũa ờ, tài trợ giá mình vũa lẹ cái đó cũng không phải là tu nữa à, giá cả vậy ok cứ để lên cứ cầm lăn xăng mà dạ để để về đi thằng con mới ok cứ để đi đang quay hả phải không còn không biết điện thoại ok để vậy đi rồi vậy ha rồi anh đừng có đụng tới không, gì hết để gần gần để xa đâu nghe tiếng đâu ồ oh, muốn nghe tiếng à sợ rồi là tầng tệ nhất là tầng tứ thiên dương mình lên trên đó mình tu rồi mình lên lên lên còn hơn là cứ lòng quần dưới này hôm nay mình uh, có phước mình mang thằng Nam có nhiều uh, có Phật pháp rồi có Phật đầu thai vô nước Việt nhưng mình lỡ mình mang thân Mỹ đen nghe làm này đâu có Phật sao tu rồi cứ tối ngày cứ ờ, sân si thì bị đỏ hoài được rồi anh nó ngồi yên đi ừ. để cho nó quay đi không biết quay được tại vì cái này là sợ xa tiếng nói chị qua ngồi bên đó rồi anh nói gì anh để đây nè anh để dạ, đây quay xuống để về cái em quay cái máy thấy à, đưa đưa đưa đó đây dạ con sẽ đem qua đó đó anh chị qua bên đây nhờ đây đưa rồi rồi rồi được rồi rồi đưa rồi để đây nè rồi ai muốn vô hình vô tao không vô thôi dạ. đừng chịu để cho có cho vui cảnh này đẹp quá ha giống như ờ, ở miền tây ha thơ mộng quá cái này có cái xù cái này nó dài lắm anh chị cái này nó ra sông luôn á quên rồi quên tại sao lại bỏ ổng uh, chạy tìm ở ngay chỗ uh, phước lộc thọ vậy dạ dạ đâu có bỏ anh Bữa... anh anh sắp về đây kìa chung lại hả dạ à, nhưng mà giờ thấy ông tỉnh rồi dạ. tại anh những dạ. cái năm đó uh, hai chồng qua đó dạ. dính trượt nhiều quá dạ. mình đừng có tưởng mấy thầy ông bỏ bùa mình nha tất cả bùa ngải thư em hay là những vị thầy lỗi lạc hóa môn này à, thiền kia energy này nọ hay là à, công thức độc chú gì đó đều là muốn kéo số lượng đông cuối cùng cuối cùng đó là à, hình của ông Washington thôi à nên nhớ coi kỹ người nào có nhiều tiền chừng nào mà bắt đầu phát tâm tu cũng phải coi chừng đó liên quan đến NLT đừng nói này trên mạng kỳ <laughs> nhưng mà tất cả muốn thoát luôn hồi sinh tử thì phải đọc kinh ngồi thiền cho mình à, à, mấy cái bendit đó mình à, cũng cần học cho biết à, biết mình biết ta chăm chặn chăm mắt đâu gì đâu à, sợ hiểu nhiều nhưng mà hôm nay cha mẹ à, và chư Phật đã xuống nước Việt nhiều rồi Sư phụ là một trong mấy nghìn người mang sát phạt để mà đánh lên cái tiếng động đầu tiên trong bao này nói gì chúng đó cái mà nói mà chúng gần đây nhất là vụ mà Việt Nam giờ hết xăng nè rồi à, tiền thành tiền giấy nè rồi à, <laughs> mua lương thực nè mấy ngon bầu bị lăn bò này có ông bầu bự á ông này ông bự á trương mỹ lan ông bồng bự <laughs> nghĩa là à, có mấy bài sấm mấy gì nói là khi à, đàn ông khi vỡ tổ tranh nhau hút mật xé tan bậy để dạ, cô tự tử xé những lời của của chư Phật chư vị nói chuyện cho mình á không có sai đâu chỉ ờ, cái mình không biết phân tách với mình không có nghe lời thôi Phật trời muốn mình sống để mang thân người nó quan trọng để mà trở về với cha mẹ kỳ này mình đã bị ma mị gần à, bao nhiêu năm nay rồi cả trăm à, mấy trăm trăm triệu người Phật giáo của nước Việt tu hoại mà cuối cùng rồi á bây giờ thấy từ ở à, ca sĩ cho tới trong chùa cho tới chính quyền quá quá ê chề đúng không cái đó gọi là cạnh thế đó để những cái xấu nổi lên hết giống như là đậu đầu mùa nổi lên hết rồi từ từ đức thầy xuất hiện là sẽ bình định lại hết đức thầy mới kêu ông ờ, thiên tướng kiệt đi về việt nam còn đức thầy ông xuất hiện là thiên tướng kiệt cũng ngồi đây nhảm nhảm nói chuyện mênh mông buồn có một cái là sao mình nói lời thật từ cái lòng và ở cho được uh, lệnh ở trên cho phép nói để mà tránh cái sự tổn thất của uh, nước Việt tránh cái sự tổn thất của uh, mọi người mà họ cứ chơi chơi nhiều lắm họ không có nghe không biết <laughs> họ chơi chơi lơ lơ lơ lơ vậy đó không biết sợ giống như lì quá không biết sợ vậy đó mà nhất là mấy người mà lăn xăng trong cộng đồng á là mấy người mà có tiền chút á càng chơi chơi nữa họ nghĩ có tiền cái là họ được an toàn á, không chết á. vụ mà covid năm 2019 á người nào cũng như người đó à. tỷ phú cũng dục như khúc củi vậy. đâu có được chôm đâu giờ mình đi vào bản. dạ. ủa sao mấy hành nãy giờ không nói dạ tại vì thấy sư phụ nói chuyện rồi đi bên kia chỗ nào quay được nhiều quay rồi nãy giờ đi upside down tùm lum hết bà con chắc cũng chóng mặt luôn ha